Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 6 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 9 hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu văn bản 3, đọc văn bản Trái đất của tác giả Jasum Gamzatov, sách giáo khoa từ trang 87 đến trang 88. Jasum Gamzatov, ông sinh năm 1923 và mất năm 2003, người dân tộc Ava của nước Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga, Thơ ông tràn đầy tình yêu đối với quê hương, con người, sự sống và luôn hướng tới việc xây đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc. Các tác phẩm chính của ông, Năm tôi sinh, Mùa xuân Dagestan, Trái tim tôi trên núi, Những ngôi sao xa, Dagestan của tôi. Bài thơ trái đất viết năm 1987 bằng tiếng Ava, Bản dịch ra tiếng Việt của Minh Tâm được thực hiện dựa trên bản dịch ra tiếng Nga của Naum Grebniok. Cô biết đến Jasum Gamzatov trong tác phẩm Dagestan của tôi vì tác phẩm này cô đã được và trong tác phẩm này thì à, cô nhớ rằng là ông có tâm sự rằng là cuộc đời của một người phụ nữ dân tộc Ava của ông là có ba công việc lấy nước đưa nôi và nhóm nửa người phụ nữ chính là người giữ gìn ngọn nửa ấm của tình yêu của hạnh phúc trong mỗi gia đình và ngọn đèn họ họ chính là ngọn đèn không bao giờ tắt ở trong mỗi gia đình duy trì ánh sáng cho mỗi người trong gia đình cảm thấy ấm áp yêu thương bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tác phẩm tác phẩm bài thơ trái đất được viết năm 1987 bố cục thể loại bố cục chia làm hai phần phần một là bốn dòng đầu tập trung thể hiện thái độ của tác giả đối với bọn hủy hoại trái đất. Và phần 2 là bốn dòng cuối, tập trung thể hiện thái độ tình cảm của tác giả theo hướng cư xử nhân văn, hiểu biết với mẹ trái đất. Thể loại thơ ở đây là thơ tự do. Bây giờ ta sẽ cùng đi trả lời câu hỏi. Câu 1. Bốn dòng đầu của bài thơ tập trung nói về điều gì? Chúng ta trả lời, Bốn dòng đầu bài thơ tập trung nói về thái độ của nhà thơ đối với những kẻ đang hủy hoại trái đất. Câu 2. Bốn dòng sau cho biết thái độ của nhà thơ đối với trái đất như thế nào? Chúng ta trả lời, bốn câu sau cho thấy thái độ của nhà thơ đối với trái đất là sự xót xa. Nhà thơ hiểu được những tổn thương đau đớn mà trái đất đang hàng ngày, hàng giờ phải gánh chịu Nhà thơ dỗ dành vỗ về trái đất, rửa sạch máu cho người và hát dịu dàng cho người nghe. Câu 3. Nhắc đến nước mắt và máu, nhà thơ muốn nói lên tình trạng gì của trái đất? Chúng ta trả lời, nhắc đến nước mắt và máu, nhà thơ muốn nói lên tình trạng trái đất đang ở trong mức báo động. Trái đất như đang kêu cứu con người dừng ngay những hành động phá hoại môi trường sống, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, trái đất đang mang trong mình những tổn thương ờ, của mình do con người gây ra. Và những tổn thương của trái đất hôm nay sẽ được đem trả lại cho chính con người trong thế hệ sau nếu cứ tiếp tục những hành vi sai lầm, tham lam, vụ lợi. Câu 4. Chỉ ra sự khác nhau giữa các cách hình dung về trái đất và thái độ cư xử với trái đất được thể hiện trong bài thơ. Chúng ta sẽ so sánh giữa khổ 1 và khổ 2 nhé. Cách hình dung về trái đất trong khổ 1, trái đất được nhìn nhận như vật sở hữu, vô tri, vô giác. Trái đất là miếng ăn, miếng mồi. Còn ở khổ 2, trái đất được hình dung như một con người có cảm xúc và là một số phận đau khổ. Trái đất là đối tượng cần được chia sẻ, yêu thương. Thái độ cư xử ở khổ 1 đó chính là hành động bổ, cắn, giành giật, nao vào, đá. Ở khổ 2, hành động là lau nước mắt, xin đừng khóc nữa, rửa máu sạch và hát dịu dàng cho người nghe, tức là cho trái đất nghe. Nhận xét về cách cư xử ở khổ 1 là cách cư xử bạo ngược, ngu dốt, ở khổ 2 là cách cư xử nhân văn, hiểu biết, Câu 5. Hãy tìm ra điểm chung về mặt nội dung giữa bài thơ của gam Jasum tốt với hai văn bản Trái đất, cái nôi của sự sống và các loài chung sống với nhau như thế nào. Chúng ta trả lời, cả ba tác phẩm đều thể hiện tình yêu đối với trái đất, hành tinh xanh, nơi sinh sống của muôn loài. Ở trái đất, con người là động vật bậc cao nhất, có tư duy phát triển, nhưng cũng chính con người đang ngày một phá hủy môi trường sống của mình. Các tác phẩm đặt ra vấn đề nhức nhối, cấp bách, đó là trái đất liệu không biết chịu đựng được đến bao giờ. Từ đó, dấy lên hồi chuông thức tỉnh về trách nhiệm bảo vệ trái đất của mỗi con người chúng ta. Câu 6. Theo em để cùng lau nước mắt và rửa sạch máu cho trái đất, mỗi người chúng ta cần phải làm gì? Mỗi người chúng ta cần thứ nhất là trồng và bảo vệ cây xanh, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng sản phẩm tái chế, giảm sử dụng túi ni lông hoặc là sử dụng những nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều vân vân. Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện cho gia đình, tuyên truyền cho mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, hưởng ứng giờ trái đất, vân vân có rất nhiều những cái hành động khác nữa. Chúng ta có thể tìm và bổ sung. Câu 7. Cùng đưa ra một thông điệp giống nhiều văn bản khác, nhưng bài thơ Trái đất của Yasum Gamzatov vẫn có được sự độc đáo, sức hấp dẫn riêng. Theo em, những gì đã tạo nên sự độc đáo, sức hấp dẫn riêng ấy Chúng ta trả lời tác giả sử dụng thể loại thơ dễ dàng, bộc bạch thái độ cảm xúc của mình. Tác giả so sánh, miêu tả sinh động hình ảnh trái đất với quả dưa, quả bóng, khuôn mặt thân thương. Cách hình dung về trái đất và cách thể hiện tình cảm đối với trái đất được bày tỏ qua hai thái độ khác nhau. Hình ảnh thơ có sức gợi tả, lay động mạnh mẽ, lau nước mắt rửa sạch máu. Đấy là những yếu tố đã tạo nên sự hấp dẫn độc đáo của sum gam Jasum tốt Tổng kết, nghệ thuật, thể thơ tự do, các biện pháp nghệ thuật, đối lập, so sánh, điệp ngữ, liệt kê, ẩn dụ. Nội dung, tác giả thể hiện thái độ lên án với những kẻ làm hại trái đất, đồng thời thương xót, vỗ về những đau đớn của trái đất.